Hello xin chào cả nhà à, Chúng ta lại gặp nhau ở trong chương trình à, đêm muộn à, Chủ đề của đêm nay là Cái thời điểm biến động trên thị trường tài chính chúng ta có à, tính toán được trước không Và cái thời điểm đấy thì tính toán thì chúng ta sẽ à, Khi tính toán được rồi chúng ta sẽ chuẩn bị nó như thế nào à, Đây là một chủ đề rất là thú vị à, Hầu hết mọi người tham gia vào cuộc chơi Tham gia vào đầu tư tài chính họ không biết điều này Như chúng ta đã học Như chúng ta đã biết về kiến thức toán học Thì ở trên một đồ thị à, nó sẽ có hai trục một trục thời gian và một trục giá trị và hầu hết mọi người khi tham gia vào đầu tư khi tham gia vào thị trường tài chính họ chỉ quan tâm mỗi cái trục giá trị này thôi cái trục giá trị này nói lên là gì trị giá của cổ phiếu trị giá của hàng hóa trị giá của một sản phẩm nào đấy họ không quan tâm đến trục thời gian họ hầu hết họ chỉ tập trung mắt vào mỗi trục giá thôi xem hôm nay giá biến động lên hay là biến động xuống giá cao hay giá thấp giá bao nhiêu họ chỉ quan tâm mỗi đúng một thứ đó là trục trục giá thôi còn ở trong uh, phân tích đầu tư thì nó có một cái điều thú vị nữa một, một điều vô cùng thú vị đó đó là gì là trục thời gian tham minh hay còn gọi là tham minh đấy còn tự, trục thời gian thế cái trục thời gian này để làm gì nếu như một cái tọa độ đồ thị này một trục như này một trục như này nếu như chúng ta biết được thời gian diễn ra là t1 chỗ này là t1 chúng ta gióng thời gian t1 lên giá của nó là chỗ này gióng sang bên này đấy được chưa ạ thế là gióng từ trục bên này gióng sang bên này chúng ta sẽ có một vùng tọa độ như này nào cả nhà hình dung ở chỗ này không ạ nào nếu anh chị em hình dung ra hãy comment là đã hình dung ra nào nếu anh chị em hình dung ra rồi thì hãy comment bên dưới là đã hình dung ra được không ạ nào nếu anh chị em đã hình dung ra là gì đồ thị chúng ta sẽ có một trục thời gian đấy không Đó, một trục tung này là trục giá trị nếu như biết một giá trị thời gian t1 và biết một mức giá là ờ, là p1 ở đây chẳng hạn à, mức giá là trên này hai thứ nó giao nhau tại một cái vùng này được cái vùng này là gọi là vùng vùng thời gian nếu như anh chị em đã hình dung ra thì comment xuống dưới là đã hình dung ra đúng không ạ nào anh chị em đã hình dung ra thì hãy comment xuống dưới đi anh chị em bởi vì hôm nay tôi không ở trên lớp nên không có bảng ở đây để để viết nếu như có bảng này viết thì mọi người hình dung ra dễ hơn nếu anh chị em hình dung ra rồi thì comment là đã hình dung ra đúng không ạ ok nếu anh chị em đã hình dung ra thì comment xuống dưới hãy comment xuống dưới là đã hình dung ra được chưa hãy comment comment comment comment đã hình dung ra ok ok đã hình dung ra rồi thế vậy là khi một cái điểm thời gian gióng lên và một bên giá trị gióng sang thì chúng ta sẽ ra được một cái vùng cái vùng đấy cái vùng cái vùng tròn tròn đấy vùng đấy chúng ta tưởng tượng là một cái điểm một cái điểm tọa độ ở trong toán học nó gọi là một điểm tọa độ nếu như giả sử giả sử như giá của thị trường đang đi lên giả sử giá hiện nay giả sử chúng ta tính là 3 tuần nữa là giá nó đến một cái điểm giao cắt đấy và bây giờ giá nó đang đi lên giá nó đang đi lên thì đến 3 tuần sau đến cái vùng giao cắt đấy là giá nó sẽ đảo chiều đi xuống đây, à, giá nó đi lên này đến cái chỗ giao cắt này, thì giá nó sẽ đảo chiều đi xuống hoặc nếu như mà giá đang từ trên đi xuống giá đang từ trên đi xuống đi xuống đi xuống đến cái vùng giao cắt ở chỗ này thì đến cái chỗ đó thì giá nó sẽ đảo chiều đi lên nào cả nhà hình dung chưa nào nếu anh chị em hình dung ra rồi hãy comment ở phía dưới là đã hình dung ra được chưa nếu anh chị em hình dung ra rồi thì comment ở phía dưới là đã hình dung ra được chưa nào comment gì nếu như anh chị em đã hình dung ra được cái điều đó rồi thì hãy gì hãy comment đã hình dung ra đấy một là gì giá đi lên đến cái vùng đảo chiều thì giá sẽ đi xuống hai là giá đi từ trên đi xuống xuống, xuống. đến cái vùng chúng ta tính toán đấy thì giá nó sẽ đi lên được chưa nào nếu anh chị em đã hình dung ra thì hãy comment là đã hình dung ra ok à, nếu như hôm nay mà có bảng ở đây thì nó sẽ thú vị hơn rất là nhiều được chưa nào đấy thì những cái thứ này những cái thứ kiến thức này tôi sẽ chia sẻ ở trong một cái buổi chia sẻ có tên là trading mastery bậc thầy giao dịch ở cái buổi chia sẻ bậc thầy giao dịch đấy thì uh, đây là một một khóa học ờ, có trả phí trả phí gọi là tượng trưng thôi để đo những ai thực sự là quyết tâm còn những ai mà đến chỉ dạo chơi thì tốt nhất ở nhà ở uh, đây là một buổi có thu phí có thu phí nhưng phí gọi là bằng cốc trà đá thôi bằng cốc cà phê thôi đấy cho nên là bằng một cốc cà phê hạng thương gia của của Trung Nguyên thôi được chưa cốc cà phê hạng thương gia của Trung Nguyên thôi cho nên là không đáng bao nhiêu tiền đâu mà được hưởng thưởng thừa hưởng một cái mạng nền tảng kiến thức rất là giá trị đúng rồi chúng ta sẽ giao giữa giá và thời gian được sẽ ra được một cái tọa độ và nếu như cái tọa độ đấy giả sử là hiện nay nó đang ở chỗ này cái tọa độ đấy mình tính cách chỗ chúng ta đang đứng bây giờ là 3 tuần sau giả sử tính cách đây 3 tuần sau ví dụ như hôm 19 ngày 19 tháng 3 tôi tính là ngày 29 tháng 3 là cộng trừ một ngày trong khoảng ngày 28 ngày 29 là nó sẽ có một cái điểm giao cắt điểm giao cắt trên đồ thị kỹ thuật này điểm giao cắt có một cái điểm giao cắt này điểm giao cắt trên đồ thị kỹ thuật này và gì từ hôm đó là giá nó đi lên đang giang giá đang đi lên đi lên đi lên đi lên, đi lên, đi lên, đi lên. thế vậy đi giá từ hôm đấy tính là giá nó đang đi lên thế vậy là đến cái hôm giao cắt là cái hôm ngày ngày hôm nay là 28 và ngày qua mai 29 thì đến lúc đó là giá nó sẽ đi xuống thế vậy nếu như chúng ta biết được cái điều đấy trước 3 tuần hoặc là trước 10 ngày thì cái nhịp mua của chúng ta sẽ mua từ cái hôm đó đến lân cận cái ngày chúng ta tính toán ra trước một ngày thì chúng ta có thể chốt cái trạng thái mua đó được chưa chốt trạng thái mua đó và chúng ta xét một lệnh bán khống từ từ cái chỗ cái vùng đó xét xuống bán xuống ngược lại ngược lại nếu như chúng ta giá nó đang đi xuống như thế này giá nó đang đi xuống như thế này chúng ta tính là cái vùng ở chỗ này là cái vùng đảo chiều thì chúng ta bán khống từ trên này bán khống từ trên này đến cái khoảng thời gian đấy thì chúng ta chốt trạng thái của lệnh bán khống và chúng ta chuẩn bị tâm thế để chúng ta uh, mua gom hàng lại để chúng ta thị trường đi lên à, cảm ơn bạn đang theo dõi video của phạm thành biên cảm ơn bạn hãy chia sẻ nó hãy chia sẻ nó ngay để có thể giúp đỡ được ai đó ở ngoài kia phạm thành biên xin cảm ơn bạn nào cả nhà cả nhà hiểu được điều này không ạ nào nếu anh chị em hiểu điều này thì comment đã hiểu còn ai chưa hiểu thì comment chưa hiểu được không ạ nếu ai đã hiểu điều này thì comment xuống dưới là đã hiểu còn ai chưa hiểu thì có thể comment xuống dưới là chưa hiểu ok nào dành cho 30 giây để chúng ta comment nào ai hiểu rồi comment đã hiểu ai chưa hiểu comment chưa hiểu được không ạ đấy cái điều này điều vô cùng thú vị để chúng ta chủ động trong cuộc chơi bởi vì người thành công là người kiến tạo trong cuộc chơi chứ không không phải là người bị cuốn theo cuộc chơi người thành công là người kiến tạo ra cuộc chơi vậy mình muốn là người thành công thì mình phải biết cách tính các phương pháp tính để kiến tạo ra cuộc chơi này mình là người quyết định ok nếu anh chị em nào đã hiểu cái điều tôi vừa chia sẻ thì comment đã hiểu còn ai chưa hiểu thì comment chưa hiểu để chúng ta cùng giao lưu ok xin chào một số anh chị em mới tham gia livestream à, ờ, nếu ai đã hiểu thì comment đã hiểu ai chưa hiểu thì comment chưa hiểu được chưa ạ à, để chúng ta cùng cùng cùng trao đổi không vấn đề gì hết bởi vì có thể có những người nghe lần đầu tiên có những người nghe một hai lần rồi thì nghe phát hiểu luôn thậm chí là những anh chị em là học viên của tôi thì tôi chỉ cần mô tả phát là hiểu rồi không cần phải nói nhiều còn ai mà chưa hiểu thì comment là chưa hiểu không sao hết bởi vì đây là những thứ mới mà ok xin chào trần thảo xin chào một số anh chị em tham mới tham dự ok nếu như anh chị em đã hiểu rồi comment đã hiểu được không ạ đấy đây là một thứ đây là một vũ khí vô cùng lợi hại một vũ khí vô cùng lợi hại ok không sao hết nếu chưa hiểu nếu như uh, ờ, chi aki em ở hồ hà nội hồ chí minh uh, huyền chi aki nếu như ở hà nội thì lát nữa uh, anh sẽ gửi cái đường link uh, gặp nhau để đăng ký ngày ngày mai ok à, gặp nhau ngày mai tối mai chúng ta sẽ giao lưu ô câu hỏi đầu tiên làm thế nào để biết được đoạn giao nhau vậy thầy à, thế nó mới thú vị chứ đúng không nhỉ đấy người thành công là người biết những cái người khác những thứ người khác không biết đấy chỗ, cái chỗ giao nhau đấy là nó có một cơ sở một cơ sở lý luận để tính được ra cái điều đấy ok thời gian vẽ như nào ôi rồi không vẽ đấy không có vẽ vời gì hết ở đây phải có công thức để tính như chúng ta vào học đại học có những cái hàm ví dụ là hàm vi phân tích phân rồi ờ, lăng nhăng các thể loại lên nhưng mà cái công thức này nó không đến mức độ khủng khủng khiếp như thế đâu đấy được chưa nào à, Lê Thị Mai Ngọc Anh làm thế nào để biết được đảo chiều ok hẹn gặp bạn ở trong cái ờ, chương trình uh, trading mastery trong chương trình trading mastery thì tôi sẽ um, tính toán tôi sẽ demo demo cho một bạn các bạn biết một một một trong những cái cái cái thứ mà tôi tôi vẫn sử dụng liên tục được chưa ok xin chào cả nhà xin chào anh chị em đang theo dõi đấy mọi người hiểu được rồi ok à, ờ, quê bắc giang ok nếu bắc giang thì bay về hà nội bắc giang bay xuống hà nội rất là gần đúng không nhỉ em vừa Hà Nội về học tập kiếm rồi Bắc Giang Bắc Giang thì xuống Hà Nội quá gần đi nhiều anh chị em còn bay từ Cần Thơ ra Hà Nội bay từ Sài Gòn ra Hà Nội Bắc Giang xuống đi uh, xe taxi xuống ờ, khoảng uh, tiếng hơn tiếng là xuống đến Hà Nội rồi uh, chuyện đó rất là nhỏ đấy thì chúng ta sẽ gì sẽ tìm ra có một cái tính là được một trục là trục ừ, sau khi nhá Đây, cái cái nguyên lý tính như này, này. cả cả nhà nghe này cả nhà nghe nhá cả nhà nghe này cả nhà nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe này giả sử giá nó đang ở trên này giá giá nó đang ở trên này giá có nhịp đi xuống đi xuống đi xuống đi xuống đi xuống đi xuống như này đấy thì cái trục thời gian chúng ta chưa tính được đúng không nhỉ cái tại cái thời điểm tại cái thời điểm ở trên này chúng ta chưa tính được thời gian nhưng nếu có một công thức nào đó giúp cho chúng ta tính được cái điều là tính được cái cái tọa độ đấy, có một công thức nào giúp cho chúng ta tính được tọa độ xong từ cái tọa độ đấy chúng ta gióng thẳng xuống trục thời gian là nó sẽ ra ngày đúng không cả nhà hiểu cái này không ạ nào nghe nhá giá nó đang ở đây chúng ta có công thức chúng ta tính được ra cái cái chỗ trục tọa độ ở đây đấy trục tọa độ tất nhiên nó không thể chính xác được mà nó cộng trừ một ngày nếu như anh chị mà tính ở trên đồ thị ngày nếu như anh chị tính ở trên đồ thị ngày thì nó sai số cộng trừ một ngày thú vị không nhỉ nếu ở trên đồ thị ngày tính toán sai số nó sẽ cộng cộng trừ một ngày thế vậy là như hôm trước là tôi tính ra ngày 29 tháng 3 thì ờ, tôi thấy là nó có cộng trừ một ngày có thể lên ngày 28 hoặc nó xuống một ngày là nó xuống tận ngày mùng 1 ngày 29 tháng 3 nhé nếu mà cộng trừ một ngày nếu mà diễn ra trước là ngày 28 và diễn ra sau thì nó diễn ra tận ngày mùng 1 tháng 4 bởi vì trong thị trường tài chính thì thứ bảy nhật nó nghỉ đấy thế vậy cộng trừ một là như vậy nhưng mà buổi chiều ngày hôm nay tôi tính toán lại thì tôi thấy là khả năng cao là diễn ra vào trong đêm nay khả năng cao diễn ra trong đêm nay và tôi làm một cái bài đăng ở trên website làm một bài đăng ở trên website đây cả nhà nhìn trên website nhé một bài đăng ở trên website là đường đường đường link tôi chọn đường đây một bài đăng ở trên website và tôi gửi lên trên group cho toàn bộ học viên anh em nhà tôi đấy anh em anh em đội của chúng tôi đây trên này trên đường link này đấy trên cái đường link này nhá đấy mọi người nhìn trên tí nữa tí nữa kết thúc cái video này thì xem đường link đấy đấy thì toàn bộ những cái cái cái tính toán của tôi ở trên trên đồ thị trên đó nó nó chỉ ra luôn và tôi nhắc sau đó là sau khi mà tôi uh, tính toán cái điều này xong tôi đăng nó lên lúc đâu đó khoảng 6 giờ tối đâu đó khoảng 6 giờ tối sau đó là tôi uh, đi một vài công việc đó đi một bằng việc và tôi quẳng cái đường link lên trên lên trên group cho cho cho đội nhà tôi để đội nhà tôi họ biết được cái điều này đấy tôi đăng vào lúc 4 giờ cách đây trước đây là 4 giờ trước 4 giờ trước nó đâu đó khoảng 7 ờ, giờ kém đấy 4 giờ trước thì là gì tôi nói là cái tính cái phép tính của tôi là ngày 29 tháng 3 thì là diễn ra từ ngày 19 tháng 3 và diễn tính ra được ngày 29 tháng 3 và cái phép tính đó nó cộng trừ một ngày thế vậy ngày 29 là ngày mai cộng lên một ngày thì là ngày 28 là tối nay thế vậy chiều nay tôi tính toán lại thì tôi thấy là khả năng cao là nó diễn ra vào trong tối nay nó xảy ra cái biến động mạnh vào tối nay và tôi lấy cái bài đăng đó tôi đăng lên trên group và tôi thông báo cho anh em là gì đây tôi đây mọi người nhìn nhá mọi người nhìn nhá nói có sách mách có chứng nhá đây đây nào cả nhà cả nhà nhìn có rõ không ạ nào cả nhà nhìn có rõ không đấy cách đây 4 giờ trước tôi chia sẻ cái bài này ở trong một cái group có tên là đây cái group của tôi đây đấy, group group group group catching group catching được chưa đấy và tôi có đăng ở trên trên cái group này những anh chị em nào trong group này thì sẽ được biết cái bài này đấy cả nhà nhìn thấy không cả nhà nhìn rõ không đấy thời điểm diễn ra sự kiện trên thị trường tài chính là ngày 29 tháng 3 cộng trừ một ngày rất có thể diễn ra vào tối nay đấy đấy chưa nào cả nhà nhìn thấy chưa đây chi tiết xem ở đây thì tôi là cái bài đăng đấy là cái bài đăng tôi đăng ở trên này đấy cái bài đăng đấy tôi đăng ở trên cái cái web này trang đăng ở trên web này đấy trên web này này được chưa nào đấy đây là cái giờ đăng mọi người nhìn thấy không giờ đăng này ngày đăng này đấy ngày 28 tháng 3 đấy ngày 28 tháng 3 thị trường các thị trường các thị trường các thị trường các thị trường các thị trường ok mọi người nhìn rõ không nhỉ nếu anh chị em nhìn rõ thì comment nhìn rõ là cả nhà nhìn rõ không ạ ok cả nhà nhìn rõ không cả nhà nhìn rõ không nhỉ đây đấy tôi đang ở trong cái group này và tôi nó tôi có nhắc luôn anh chị em là thị trường tài chính này cảnh báo này đấy thế vậy là anh chị em nhìn rõ đây thì là có rất nhiều anh chị em ở trong group này là là được biết cái bài đó ok được chưa ạ nào cả nhà cả nhà nhìn cái rõ cái bài đấy không ạ nào cả nhà cả nhà có nhìn rõ cái bài tôi vừa tôi vừa mới uh, chiếu vào màn hình không cả nhà nhìn rõ không ok nhìn rõ không nhỉ nếu anh chị em nhìn rõ thì comment nhìn rõ rất là thú vị đúng không nhỉ tất cả nó đều có sơ cơ sở uh, tính toán hết có cơ sở khoa học để tính toán được ra cái điều này tất nhiên là không bao giờ 100% lưu ý nhớ điều đấy không bao giờ 100% cho nên nó mới sinh ra cái câu chuyện là cộng trừ một ngày tính ra ngày 29 có thể dương lên một ngày hoặc chậm xuống một ngày nếu anh chị em nhìn rõ thì có thể comment nhìn rõ cái phương pháp tính rất là thú vị đúng chưa đấy cho nên là người thành công biết những cái thứ mà người khác không biết đấy rất là thú vị luôn à, ok à, xin chào Nguyễn Tuân Nguyễn Tuân lên lớp mấy rồi Nguyễn Tuân ơi nếu như Nguyễn Tuân nghe rõ trả lời thầy là em đang lên lớp mấy Đấy, ở trong trong trong cái nhóm của tôi là có một cái định nghĩa lớp lớp lớp là gì là mỗi một người là một cái level một level uh, tương ứng với level đó thì họ sẽ kiếm được bao nhiêu tiền cho mỗi lớp ok à, tuần lớp mấy rồi tính từ hôm học ở Ba Vì xong thì cái nhóm của tôi đã có người lên lớp 10 rồi đấy nhóm của tôi đã có người lên lớp 10 rồi còn có vài anh lên lớp 3 và anh lên lớp 2 thế vậy lớp ở đây là gì à, tất cả sẽ được tôi chia sẻ rất là kỹ ở trong lớp trading mastery đấy chia sẻ rất là kỹ ở trong cái cái cái lớp cái lớp của tôi có tên là trading mastery thì ở trong buổi đấy tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh chị em cái cách làm thế nào để ở trong thị trường tài chính nó có hai thông số có hai thông số vô cùng quan trọng thông số thứ nhất là giá trị của thị trường một cổ phiếu bất kỳ một cái giá hàng hàng hóa bất kỳ một mã coi bất kỳ một uh, cặp tiền tệ bất kỳ một uh, cặp hàng hóa bất kỳ một cổ phiếu bất kỳ một chỉ số chứng khoán bất kỳ làm thế nào để tính ra được cái giá nó sẽ biến động đến đâu và làm thế nào tính được cái thời gian diễn ra sự kiện là thời gian đảo chiều đấy một cái là thời gian một cái là là giá sau khi là gì hai cái thằng này tiệm cận nhau thì chúng ta sẽ ra được cái vùng bởi thế nào ra cái vùng thế vậy là nếu anh chị em quan tâm đến cái kiến thức vi diệu đó thì hãy comment xuống dưới là tôi quan tâm được chưa tôi quan tâm lát với đội nhóm tôi sẽ gửi cho cái đường link để cho anh chị em có thể là à, có mặt trong cái buổi à, trong trong cái buổi học cái khóa học đấy thì chắc đây là một khóa học có trả phí cái phí nó không đáng kể đâu coi như bằng một cốc là chúng ta uống cốc cà phê doanh nhân ở tại ở à, trung nguyên thôi ok Ô, mùa hờ mùa hờ đâu em ở nước nào mà không đến được à, mùa hờ em ở nước nào ở nước nào nhỉ ok đấy thế vậy là đấy là những cái thứ mà cực kỳ quan trọng cực kỳ vi diệu một mặt là gì một mặt là mức giá một mặt là trục thời gian khi chúng ta tính được hai thằng đấy rồi nó ra được cái vùng này rồi nếu như giá đang từ đây lên đến chỗ này thì là chỗ đảo chiều và đang đi từ trên này đi xuống là chỗ này là chỗ đảo chiều đi lên thế vậy là khi đó chúng ta biết được hai cái thứ đó rồi thì hoàn toàn chúng ta sẽ làm chủ được cuộc chơi được chưa hoàn toàn cũng làm chủ được cuộc chơi và lúc đấy là chúng ta sẽ là người là chủ động chủ động chủ động đấy tạo ra cuộc chơi mang tính chủ động nó không còn bị động nữa Ok, nếu như anh chị em nào đã biết được cái bài phân tích, cái bài chia sẻ của tôi vào ngày 19-20 tháng 3 Biết được là cái ngày biến động của ngày hôm nay Đấy, ngày biến động của ngày hôm nay đây tôi cho mọi người xem cái biến động của ngày hôm nay nó, nó tít mù như nào Để cho mọi người biết, này, tít mù này Đây, cả nhà nhìn có thể nhìn nhìn chút nha, tôi share cái màn hình lên cho cả nhà biết này Đây, cái này thì tôi đã tính toán trước từ cách đây uh, chục ngày trước Và hôm nay thực sự là một ngày quá tuyệt vời luôn Nó biến động này cả nhà nhìn nhá đây cả nhà nhìn đây đấy cả nhà nhìn thấy rõ đây này đấy thế vậy là cái điểm biến động cái khu vực biến động này cái khu vực này cái khu vực khu vực đây còn nếu như đang đi từ dưới này đi lên đang đi từ dưới này đi lên đến cái khu vực này thì có một cái điều gì diễn ra ở đây để cho nó giảm đi xuống như thế này nào cả nhà hiểu điều này không ạ có điều gì diễn ra ở trên này có cái thông số nào có chỉ báo nào có một cái công thức nào mà giúp chúng ta nhìn được cái đoạn này nó sẽ đảo chiều rơi xuống đây đó đó là cái thứ nhất cái thứ hai là cái thứ hai là cái thị trường thứ hai mà tôi rất là thú vị tôi rất là thích này đây là cái thằng này đấy thằng này là chỉ thị trường chứng khoán Mỹ chỉ số S&P 500 được chưa nào cả nhà nhìn rõ không ạ đấy ok đấy nếu như anh chị em nhìn rõ cái điều này thì đấy tính toán từ đây đến đây đã test xuống ok buổi chia sẻ buổi tối ngày hôm nay 30 phút đã hết Phạm Thành Nguyên xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em ở các cái buổi chia sẻ tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe những cái chia sẻ từ Phạm Thành Nguyên. hãy bấm nút phía dưới bấm ngay vào nút phía dưới đăng ký kênh của Phạm Thành Nguyên sau đó bấm vào nút hình quả chuông vâng bấm vào nút hình quả chuông để nhận được những video mới nhất phạm thị viên xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn